À, xin chào các bạn Hôm nay Dư làm một video rất gấp trong cái hoàn cảnh này à, Dư đang tập làm có vấn đề rất là quan trọng Một cái biến rất là lớn bên Tây THLC quận 9 Tọa lạc là số 10 trong thành phố quận 9 Mà bây giờ nó là thành phố Thủ Đức nha các bạn wow. Một chiếc máy Mỹ Đế của Nhu Nguyễn rất là kỳ vọng Rất là đặt nhiều cái, cái, cái tình cảm và nhiều cái sự gọi là khát vọng Là phòng gym Mỹ Đế mà bây giờ nó bị đứt cáp Vì một lý do rất là đơn giản nó, nó liên quan tới vụ cáp bên Bình Tân nữa Đó là do cái bạn ốm ốm á là nhân viên của Di Di không tiện nói tên giờ Di không có ngại nói lắm cái bạn ốm ốm quyền thoại mà đứt cáp ở Bình Tân mà cái máy lắp full down Nha các bạn, cái máy lắp full down Mỹ đế hai em bên Bình Tân đứt lần bạn nhớ chưa? Bây giờ á, bạn đó làm à, làm làm trưởng nhóm marketing phụ trách vấn đề marketing tất cả các các các các, các, các ờ, video tập luyện hướng dẫn training instruction của Duy Nguyễn ở bốn trung tâm luôn. Wow. Đó, mà bạn đó sao nhãn trách nhiệm bạn nó đi theo một cái phốt rất là tầm bậy của cái bạn ốm kia cái bạn ốm mà hởm á nhớ không chứ mày ăn rồi mày tối ngày mày ốm nhách ốm nhôm mày ăn không nhiều cơm rồi lên nước hoài không có lên lương không hiến đi chứ cái bạn ốm mà dính phốt đụng bẫy đó nó chơi chung cặp hai đứa đó thân lắm các bạn Mời vâng, xin chào tất cả các bạn mình là đình trường và kể bên mình là anh à, đạt đẹp trai wow. không biết á phổ biến Di Nguyễn chỉ hướng dẫn tập trên cái máy đó như thế nào Mà ngày hôm nay làm cho khách hàng bị một cái tai nạn đứt cáp đó thì à, qua sự tìm hiểu là nắm thông tin ngắn gọn như vậy tức là cái quá trình tập đó bạn đó tập cũng rất là đàng hoàng bình thường không tập nặng nữa tập có cục số 10 thôi mà bạn đó tập mà bạn cảm giác nó bị sực sực sực sực hai ba cái sau rồi bạn tiếp tập sực sực sực hai ba cái rồi bạn giật một cái đùng đứt cái bạc rồi tiêu luôn tình trạng là như vậy thì ở đây nó có những vấn đề sau đây duy à, xin nói ngắn gọn thứ nhất nguyên nhân đứt cáp là do đội ngũ của BBT sao nhãn trách nhiệm không có hướng dẫn kỹ khách hàng khi mà khách hàng tập ở cái phòng gym như vậy thì phải chỉ nên tất cả sử dụng máy ABC đồ BT floor đâu BT sàn đâu đúng không tới tháng nhận lương mà giờ đấy là tình trạng đó rồi cái video hướng dẫn tập luyện không nói không, không đâu không có phổ biến cho người ta cho khách hàng à, à, à, à, à, à, khi mà kéo sực sực đó là có vấn đề rồi chứ không có cái máy nào mà kéo sực sực hết đúng không tại sao tập 10 nháy mà 8 nháy nó êm mà hai nháy nó sực mà tại vì hai nháy nó sực nó phải bị cái problem gì rồi có thể là nó bị kẹt cáp ở chỗ này chỗ kia nó mới dẫn tới tình trạng đứt cáp chứ không thể nào mà con cáp của mỹ đế mà nó đứt được trong tình, tình trạng chỉ kéo có 10 cục đầu đầu tiên là người đứng cao nhất của công ty bot duy nguyễn xin nhận trách nhiệm với um, bạn khách hàng và bạn gái của bạn đó à, bạn đó đã tin tưởng anh duy nguyễn tin tưởng dịch vụ bot đã đóng có tập hai ba năm để tập một dịch vụ như vậy mà bây giờ xảy ra một tình trạng hư hư, hư máy vậy làm cho bạn phải tuột cái cảm hứng tuột mút thì uh, duy nguyễn xin lỗi bạn uh, uh, cố gắng uh, bằng mọi cách để khắc phục trong đoạn sớm nhất <coughs> rồi nhưng mà trong cái rủi có cái may các bạn tức là khách hàng không bị chấn thương nói chung là nguyên tắc ờ, không phải là gì mấy cái máy của mỹ đế mà nó bị làm gì đó là toàn là máy nó đi không à còn người thì ở lại này không phải là Duy Nguyễn quảng cáo máy nha các bạn đừng hiểu lầm có một lần Duy Nguyễn nha, ờ, tập cái máy à, ờ, à, nhóm bắp chuối nhớ cái đùng chưa vơi sầu Nguyễn đâu bị gì đâu chỉ có máy bị thôi và trường hợp ngày hôm nay là khách hàng rất đáng tiếc như vậy thì bây giờ à, Duy Nguyễn sẽ giải quyết cái tình trạng này bằng cách là block luôn cái máy bây giờ là tầm vòng là một tháng hai tháng là cái máy đó không sử dụng được các bạn vui lòng lên trên lầu vô thang máy nhấn số 4 lên lầu 4 tới cái máy BB mà BBMS 9000 nhìn bên tay phải ủa lộn lộn bên tay trái mà không biết tài nào nữa thôi nói chung là trên đó đó nó sẽ có một cái máy BBS last window đó các bạn sử dụng cái máy đó thay thế tại vì à, cái máy đó y chang chức năng thôi còn máy PA ở dưới là nó bị hư rồi các bạn vui lòng à, à, để để lại không sử dụng và nhân viên phải dán lại tất cả thứ lóc cái máy đó lại để anh Duy Nguyễn có thể làm việc với nhà sản xuất để nhập cổng cáp riêng của nó về để gắn vào nguyên tắc của Duy Nguyễn là máy Mỹ đế là không chơi đồ lô Duy Nguyễn sẽ không khắc phục bằng những cái bằng những cái thiết bị mà bây giờ ra ngoài chợ Nhật Tảo hay là gì đó mà mà mà mà hàng gắn nối nắng thì nó không có làm chuyện đó wow. nên các bạn hết sức thông cảm và đây cũng là một cái bài học để cho tập thể nhân viên ờ, bên quận chính quản lý cho nó đàng hoàng mấy cái máy này lại bên đó là nhân sự con người rất là nhiều nhưng mà không để thiết bị hư hỏng những cách nó nó nó nó nó, nó, nó vô lý mà lãng nhách như vậy nó tạo tụt mút cho ờ, cho khán giả rồi các em á ốm ốm đó anh không tiện nói tên thì em coi lại cách phổ biến cái phòng marketing của tụi em như thế nào chứ phòng marketing tụi em mà quản lý gì đâu mà tối ngày mà để sếp complain không à anh là anh chưa complain đó còn sếp dưới nữa complain tụi em biết anh mệt quá rồi à, tiếp tục là bây giờ team media nói chung nuôi quân 3 năm dùng quân có một tiếng đồng hồ thôi bây giờ là đang có biến này các em phải dựng video ngay trong đêm nay để up lên để cho rồi là các bạn à, à khác theo dõi nắm tình hình à, của cái à, sự việc đáng tiếc xảy ra bên quận 9 rồi à, một lần nữa là Duy Nguyễn thể hiện cái quan điểm là BBT quận 9 là được đầu tư những cái máy thiết bị rất đẳng cấp Mỹ đế 2M à, tọa lạc tại địa chỉ số 10 Trung Văn Thành, phường Phú, quận 9 nha các bạn. Các bạn đó tập ủng hộ. Xin à, cảm ơn các bạn theo dõi video.